Mai này chẳng còn bên nhau Năm tháng cứ thế trôi qua Lưu giữ những khát khao Thanh xuân gửi lại nơi trời cao Ngày vui ngọt ngào sao chơi bay Đường đi gầm cánh ở muôn nơi Bạn theo từng kỷ niệm ấy nói nhớ bài còn với đây Từng tiếng la rơi nơi sân trường Đổ vui dây đang vương vương giờ ba đêm môi đưa xe một phương Ngây thơ vô vơ bấy lâu Nhưng rồi cũng chẳng còn đâu Mà này muốn ở bên cạnh nhau như lúc đầu vài lần vội vã ta chẳng nhớ rằng hôm nay sẽ chia xa lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao nghẹn ngào không muốn rời từng chiều dòng ra đã bỏ quê đi ngày tháng phòng ba cuộc đời trên vai tôi cứ bâng kia về tới sau nắng kia có phai ngày mai bạn ơi đừng quên ta đùa vui một lần rồi chia xa phượng rơi màu hạ đi nắng quá. in sau được cười ngày ấy cánh nhau vẫn ngơ cắn lại sau Từ nói ấy đã đi cùng ta qua mỗi ngày thời gian lơ lây đi rồi tìm đâu để đôi tay ta cô với níu lấy tháng năm mộng mơ ở nơi đây phút giây cạnh nhau như hôm nay chẳng còn đâu vài lần vội vã ta chẳng nhớ rằng hôm nay sẽ chia xa. lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao nghẹn ngào không muốn rời từng chiều dòng ra đã bỏ quê đi ngày tháng phòng ba cuộc đời trên vai thôi cứ bước tiếp về tương lai mai này chẳng còn đến nhau năm tháng cứ thế trôi qua lưu giữ những sao sau nụ cười ngày Mai này chẳng còn bên nhau Năm tháng cứ thế trôi qua Lưu giữ những khát khao Thanh xuân gửi lại nơi trời cao Ngày vui ngọt ngào sao chơi bay Đường đi gầm gánh áo buồn ấy bạn theo từng kỷ niệm ấy nói nhớ bay còn với đây Từng tiếng la rơi nơi sân trường đổ vui Dây nắng vương vương Giọt mai đêm môi đưa xe một phương Ngây thơ vô vơ lần vội vã ta chẳng nhớ rằng hôm nay sẽ chia xa lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao nghẹn ngào không muốn rời từng chiều dòng ra đã bỏ quê đi ngày tháng vòng ba cuộc đời trên vai tôi cứ bước tia về tương lai bài này chẳng còn đến nhau năm tháng cứ thế trôi qua lưu giữ những khát khao thanh xuân gửi lại nơi trời cao ngày vui ngọt ngào sao trời bay đường đi gầm gánh ở mỗi nơi mang theo từng kỷ niệm ấy nỗi nhớ bay còn với đây bài này chẳng còn bên nhau năm tháng cứ thế trôi đùa vui một lần rồi chia xa phượng rơi màu hạ đi nắng qua in sau nụ cười ngày ấy cánh nhau vẫn ngơ gắn lại sau Nói ấy đã đi cùng ta qua mỗi ngày thời gian lơ lây đi rồi tìm đâu để đôi tay ta cố với níu lấy tháng năm mộng mơ ở nơi đây phút giây cạnh nhau như hôm nay chẳng còn đâu vài lần vội vã ta chẳng nhớ rằng hôm nay sẽ chia ra lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao nghẹn ngào không muốn rời từng chiều dòng ra đã bỏ quê đi ngày tháng phòng ba cuộc đời trên vai thôi cứ bước tia về tương lai mai này chẳng còn đến nhau năm tháng cứ thế trôi qua lưu giữ những sao nụ cười ngày ấy thành nhau vẫn mơ